chạy chống từ kia đó cho nó máu chỉ thế ya sẽ sủa thế thế tôi dùng nó mà tôi nó khác cơ chỉ nó chung nên chẳng nào tôi nó khác cơ của học cả muốn là thì tôi nó của nhớ là thế nào của tôi tôi cũng nó tôi cũng đang chỗ tôi chân nào cũng tôi chân của đấy thế là gì Terramos acá, que era, tinha um ratinho de selho, não era. 反正就是融合呢，大家只能就是融，好，晓得吗？反正也，也融合了，什么的都，对